cũng chuyển mình. Cái Tết của người dân tộc Việt Nam chúng ta đã trở thành một cái truyền thống, nó đi vào trong hồn của dân tộc, không thể bỏ. Ai cũng háo hức, cũng đợi chờ vào một năm vất vả để đến ngày cuối cùng à, rồi sang năm mới. Thầy trò chúng ta trong một năm vừa qua, việc tu học cũng đã có rất nhiều tiến bộ. Tăng Ni và Phật tử chùa chúng ta trong một năm qua, cái việc tu học Thầy đánh giá là có nhiều sự tiến bộ. Chùa chúng ta là cái ngôi chùa tu học và hoàng dương chính Pháp, cho nên Thầy rất đặt nặng cái việc này. Bên cạnh cái học thì là cái phải tu, và Thầy đặt cái tu lên nhiều. Vì Phật Pháp á, nó thành tựu chính là ở cái sự tu chứ không phải chỉ ở cái học suông. Nếu học cho có bằng cấp, cho có kiến thức nhưng mà không ứng dụng tu hành thì vẫn không thể thâm nhập Phật Pháp được. Tôi các Phật tử là như vậy. Cho nên chúng ta thấy Ngài Châu Lợi Bàn Đặc chỉ một bài kệ thôi, mà rồi Ngài ứng dụng, Ngài cũng đắc đạo. Đấy, như vậy đấy. Cho nên cái quý nhất của Phật Pháp chúng ta là thực hành, đem lời Phật dạy vào trong cuộc sống chúng ta thực hành, chuyển hóa phiền não, thân tâm của chúng ta, chúng ta đạt được an lạc. Năm vừa qua, đại chúng ờ, tiếp tục học cái bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, vẫn chưa xong. Thầy nghĩ rằng chắc phải hết năm 2019 này mới có thể xong được. Bộ kinh này dài nhưng lại rất là căn bản, nó là giáo lý căn bản của Phật giáo. Qua cái bộ kinh này chúng ta học được rất nhiều điều. Và nếu mà chúng ta chỉ học kinh điển Đại Thừa thì có những cái chúng ta không nắm được nhưng học bộ kinh minh tiên văn đáp này chúng ta học được rất nhiều cái rất cụ thể thế thì sang năm 2019 này chúng ta tiếp tục triển khai học tiếp bộ kinh này cho đến hết và thầy thấy cái việc tu tập của đại chúng thì rất tinh tiến Chùa chúng ta đến bây giờ, như Thầy MC nói là chín mươi mấy đạo tràng, gần 100 đạo tràng, 96, 97 đạo tràng và câu lạc bộ rất là lớn. Thế nhưng mà giữa các đạo tràng, các câu lạc bộ với nhau thì rất là hòa hợp, đoàn kết. Cái đó là cái điều mà khó nhất đấy thưa các Phật tử. Mọi sự học á, nó thể hiện ngay bằng cái sự sống này nếu anh chị em chúng ta với nhau mà không đoàn kết, không hòa hợp với nhau giữa đạo tràng này mâu thuẫn với đạo tràng kia à, thì cái đó thể hiện là chúng ta tu tập kém. Cái học ấy là học suông. Cho nên cái, cái chữ tăng trong Phật giáo chúng ta chính là hòa hợp đấy. Tăng có nghĩa là hòa hợp. Nếu mà đoàn thể các sư mà không hòa hợp thì cũng chưa được gọi là tăng cái nghĩa của chữ tăng là hòa hợp là thanh tịnh vậy đó cho nên các phật tử cũng thế sống tu cái đức lục hòa là rất là quan trọng nó thể hiện cái sự tu tập của mình đó chúng ta học bao nhiêu bao nhiêu nhưng mà không hòa hợp được với nhau không sống được với nhau tử tế thì là mình học xuông, không có lợi ích ai biết ứng dụng phật pháp biết ứng dụng đúng thì cuộc sống người đó sẽ được tốt, rất dễ hòa hợp với nhau, dễ bỏ qua, dễ hì xả, sống hoan hỉ. Mà Kinh thưa đại chúng, à, chúng ta biết Đạo Phật là, là thiết thực, là hiện tại, là lợi ích. Phật Pháp là như vậy, chứ Phật Pháp không phải là cái gì viển vông xa vời. Đức Phật ra đời là cứu khổ chúng sinh cứu khổ ngay chúng sinh trong hiện tại này chúng sinh hữu hình cho đến chúng sinh vô hình đều được cứu khổ chứ chúng ta cũng không phải là đợi đến chết mới được cứu không như một số tôn giáo là phải đợi đến chết kiếp này cứ chấp nhận khổ để kiếp sau được sung sướng không phải thế đạo phật là thiết thực là lợi ích hiện tại và chúng ta ứng dụng lời Phật dạy là chúng ta được an lạc ngay trong hiện tại ứng dụng được nhiều hay ít là tùy cái chúng ta cho nên ấy, bản thân thầy cũng thế thầy đang cố gắng để làm sao đưa Phật pháp vào trong cuộc sống để các Phật tử được vận dụng Phật pháp hàng ngày hàng ngày đem lời Phật dạy soi sáng tâm hồn mình và soi sáng hành động của mình Đó. để cho từ mình chuyển hóa những người xung quanh mình đầu tiên là gia đình mình rồi cộng đồng của mình được tốt đẹp đấy là phật pháp đấy phật pháp thiết thực ở cái chỗ đó không phải là cái viển vông dạ. thế cho nên ấy, chùa mình gọi là chùa tu học và hoàng pháp đầu tiên là đặt cái vấn đề tu học của tăng ni và phật tử lên hàng đầu à. Cho nên tại sao mà dẫu rằng công việc rất bận nhưng các cái thời khóa giảng Pháp Thầy đều cố gắng duy trì mà giữ ổn định để cho tăng chúng và Phật tử được học và được tu. Về các đạo tràng thì sinh hoạt trạch Pháp. Năm vừa qua thì cái hoạt động trạch Pháp của các đạo tràng, các câu lạc bộ Thầy thấy cũng rất là tốt nhất là câu lạc bộ Cúc Vàng, tập tu lục hòa, thì hoạt động trạch Pháp rất là sinh động, đã mổ xẻ phân tích được rất nhiều những cái điều Phật dạy để cho anh chị em ứng dụng được vào trong cuộc sống ngay. Rất tốt. Và không những là Phật tử hiện tại sinh hoạt ở chùa chúng ta mà Phật tử khắp các nơi, trong nước và cả nước ngoài cũng nghe và họ cũng thực hành cũng được lợi ích. À, các Phật tử ở nước ngoài cũng gửi thư về cảm ơn và tương tác với chùa rất là nhiều, rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay là ngày cuối năm, buổi sinh hoạt cuối năm của đại chúng. Trong cái lễ tạ Pháp này, Thầy rất cảm động trước những cái lời tạ Pháp rất sâu sắc, rất là ý nghĩa và đúng tinh thần của người con Phật. Biết ơn Phật, ơn Thầy Tổ, ơn chúng sinh vạn loại, giúp cho mình có cái duyên được tu học Phật. Cái điều đó không phải dễ, thưa đại chúng. Để sinh được cái tâm biết ơn ấy không phải dễ. Tất cả chúng ta là phước duyên rất là lành. Tuy sinh trong thời mạt Pháp, nhưng mà vẫn còn được gặp chính Pháp, được gặp bạn hiền để chúng ta tu tập. Đây là cái duyên rất lành. hôm nay Thầy ghi nhận những cái dòng cảm xúc của các Phật tử wow. và Thầy mong rằng sang năm mới các Phật tử sẽ tinh tấn hơn mỗi mỗi người sẽ là một hoàng pháp viên nghe không? mà để trở thành hoàng pháp viên này thì chúng ta phải phải làm sao phải nói hay làm tốt và sống thật đẹp Đấy. Nha. để mỗi chúng ta là một hoàng pháp viên cùng với các thầy đem ánh sáng Phật Pháp đến khắp tất cả mọi người thì chúng ta phải nói được lời hay, làm được việc tốt, phải biết sống đẹp như lời Phật dạy. Chúng ta phải ứng dụng thật sự lời Phật vào trong cuộc sống, nhớ lời Phật. Đã. Và Thầy cũng nói đấy, niệm Phật không phải là gì khác là nhớ Pháp của Phật này, là niệm Phật đấy. Nhớ lời Phật dạy, ứng dụng trong cuộc sống là chúng ta đang niệm Phật đấy. Có gì lạ đâu. Nghe à? Nhá. Yeah. À, à, trong cái à, không khí hân hoan của cả nước mà đón xuân mới à, thầy chúc toàn thể quý phật tử sang năm mới việc à, tu học à, tinh tấn hơn chăm chỉ nghe pháp hơn và, và ứng dụng lời phật dạy vào trong cuộc sống để chúng ta xứng đáng là người con phật chân chính chúc đại chúng tinh tấn a di đà phật